Rồi, xin chào à, toàn thể anh em nhé Cái video này tôi tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi anh em nhé thì à, anh em cũng đã biết rồi anh em đến sân chơi thì anh em nhất là anh em phải có cái bộ hột tài xỉu nó hoàn toàn không tang Đấy, bộ hột tài xỉu không tang là như thế nào thì không tang là anh em đến nước đến à, sân chơi thì anh em thử nước muối nổi này thử nam châm không hít này dọi đèn thì trong suốt đấy đấy là cái ờ, anh em ờ, đi chơi ờ, tài xỉu bình đi lắc tài xỉu thì anh em bắt buộc anh em phải thử cái bộ hột của anh em xem là có tăng hay không đấy thì ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em những anh em nào làm tay cái hay là những anh em nào mà đang muốn tìm cho mình muốn sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc này. Đấy, đi theo ý muốn của anh em Đấy, thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tăng mà anh em có thể sử dụng cách lắc của bên tôi anh em lắc cái bộ hột này thì nó sẽ đi theo ý muốn của anh em được 7 đến 80 phần trăm anh em lắc tài lắc xỉu hay là anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em nhé Đấy thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 Đấy. thì anh em nào mà đã theo dõi cái kênh của tôi đã theo dõi những cái video của tôi thì anh em cũng đã biết rồi đấy bộ hột tài xỉu 2020 này nó rất là hiệu quả cho anh em đi lắc tài xỉu nha anh em nhé đấy thì ờ, cái cách chơi cái bộ hột tài xỉu này nó như thế nào đấy thì ngay sau đây tôi vào tôi sẽ hướng dẫn cho anh em Đấy thì trước khi vào chơi thì tôi sẽ thử cho anh em những cái tăng tích để cho anh em xem thấy cái độ xanh chín của nó nhé trước tiên là tôi sẽ thử cho anh em dọi đèn dọi đèn anh em nhé Đấy. bộ hột rất trong nhé Đó. trong suốt em thấy không bộ hột rất là trong luôn Đó. Đấy. phần uh, thử tăng tích của dọi đèn đã xong đấy thì uh, đây là nước muối đấy, anh em thấy không nước muối mặt nào cũng nổi nhá mặt nào cũng nổi nổi rất cân đấy, như thế này đã biết là cái bộ hột của uh, của chúng ta là đi rất là đều Đấy, anh em à, lau sạch hộp đi rồi anh em à, thử làm chậm. Đấy. chúng ta vừa thử uh, nước muối chúng ta vừa thử nước muối thì uh, nước muối trong nước muối uh, nổi giờ chúng ta thử nốt nam châm nói chung là cái bộ hột này thì tôi bao cho anh em luôn cả trẻ hột nhé bao anh em cả trẻ hột luôn luôn nha Đó. thì à, bây giờ tôi và tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái à, cách chơi à, tài xỉu cách chơi hột tài xỉu mà nó hiệu quả nhất 2020 này để cho anh em nào mà làm tay cái anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu thì anh em có tỷ lệ thắng lên 7 80 phần trăm nhé Đấy, đây là cái cách lắc tài xỉu luôn luôn anh em giành chiến thắng đó thì uh, cái bộ hột này cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy thì khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi <coughs> thì uh, nó cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi sẽ rất là đều cho anh em nhé cái chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đấy còn khi anh em nào mà muốn có thể giữ được cái bộ hột tài xỉu này thì anh em cứ đến cơ sở thì anh em mua bộ hột tài xỉu này tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắc dự tài dự xỉu Đấy, của cái bộ hột tài xỉu 2020 này và anh em nào mà không đến được cơ sở mà anh em nhà anh em có việc bận không đến được thì anh em alo cho tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình này Đấy, thì anh em alo tôi tôi sẽ gửi đơn hàng gửi hột về cho anh em thì tôi sẽ gửi cho anh em một cái à, link hướng dẫn cách lắc hột tài xỉu 2020 này nhé và nếu anh em nào mà rảnh thì anh em cứ gọi điện thẳng trực tiếp cho tôi gọi điện video cho tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em trên video nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 này xem là nó cái bộ hột 2020 này nó đi như thế nào Đấy, thì anh em sẽ cảm nhận và anh em sẽ đánh giá cái bộ hột này thì uh, chưa cần đến cách lắc của tôi thì anh em lắc bình thường thôi thì à, tỷ lệ của nó chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nó được tám chín mươi phần trăm nhé tài này xỉu này hai ba bốn này tài này xỉu này tài này xỉu này tài này đấy. nghe thấy không đấy, thì ờ, chén này nó đứng một chén tài đấy, chén đứng chén tài thì tất nhiên rồi nó phải có chén phải đấy, thì bây giờ tôi sẽ lắc cho anh em cái cách giữ tài giữ xỉu đấy, cái cách giữ tài giữ xỉu này thì nó là cái cách lắc độc quyền ở bên cơ sở tôi và nó đi theo cùng cái bộ hồ tài xỉu 2020 này nhé anh em nào mà muốn có cách lắc thì anh em mua hột bộ mua bộ hột tài xỉu 2020 này thì anh em sẽ có cái cách lắc hiệu quả nhất khi mà anh em đi lắc nhé tôi, tôi sẽ giữ tài cho anh em này 663 anh em nhé Đấy, 445 tiếp tục giữ tài cho anh em này Đấy, 551 tiếp tục dự tài cho anh em nhé ba bốn năm đấy, cái chén đấy thì à, cái lực tay của tôi nó hơi nhẹ đấy thì à, anh em xem video thì anh em cũng biết rồi cái lực tay của tôi nó không được chuẩn cái à, bàn đấy đấy thì không sao cả đấy, anh em mình có thể làm bàn sau đấy thì bây giờ nó đang là xỉu xỉu đúng không xỉu thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em xem cho anh em xem cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em như nào nhé xỉu 10 tiếp tục giữ xỉu cho anh em bốn bốn hai bốn ba một năm một hai hai ba năm hai hai bốn một bốn năm đó thì cái chén này 554 nó lên tài đấy thì ờ, đây chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 mà bên tôi nó là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi nhá và kèm theo nó là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột và cái thứ và cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình thì bên tôi à, cơ sở tôi ở bến xe miền Tây anh em nhé thì anh em cứ đến bến xe miền Tây anh em alo tôi sẽ ra đón anh em Đấy, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nhớ đăng ký kênh chào anh em